Chào mừng anh em đã đến với kênh youtube của công ty điện tử điều khiển nghe nhìn của Tuấn Macao Thì à, thưa anh em, hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho anh em về một cái dòng sản phẩm để hỗ trợ anh em chơi bộ môn sóc đĩa bịp nha Thì à, thị trường hiện nay sóc đĩa bịp có rất là nhiều à, dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi Nhưng mà dòng sản phẩm nào đơn giản, hiệu quả nhất thì anh em lựa chọn nhé Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm mang tên bát tàng hình không tang thì à, với những cái dòng bát tàng hình không tang này rất là dễ chơi và à, dễ sử dụng thì à, những cái dòng bát này anh em chỉ cần đưa bát vào thôi là anh em sẽ đánh được Đấy, đưa bát vào là đánh được kể cả những anh em gà mờ mình mới chơi sóc đĩa bịp mình đưa bát đưa bát vào là mình sẽ đánh được Đấy, bát anh em nhìn này bát này Đấy. <clears throat> mẫu mã đây là một cái dòng mẫu bát trắng nhá bát trắng không đang tích gì luôn nhìn rất đẹp gần camera cho anh em nhìn luôn Đấy. kiểm tra này soi cho anh em xem đít bát trong quá anh em thấy không bát cũng như các cạnh đều trong đèn có thể soi xuyên qua được Đấy. anh em thấy không không thể biết là mình đã vào hàng ở đâu được đúng không ạ Đấy. đít cũng như là các cạnh rất là trong Đấy con này đã được vào hàng rất kín nhé đây là bắt tàng hình trốn tang chứ phải không tang đâu nha anh em à, chẳng may anh em có làm rơi làm vỡ thì ờ, người ta sóc cái nhiều khi sóc mạnh không may rơi vỡ thì anh em cũng có thể hoàn toàn là yên tâm à, hàng mình đã chôn rất chặt rồi Đấy. không bao giờ rơi vỡ vỡ nó sẽ vỡ theo mảng theo miếng chứ nó không bao giờ lộ hàng cái ra cả Đấy, anh em nhìn này hoàn toàn có thể yên tâm nhé Đấy. rất đẹp đúng không ạ ngoài cái mẫu bát trắng này ra thì bên uh, tuần ma cao còn rất là nhiều mẫu khác bát tự động à, trắng này ok những cái mẫu bát Lohaco bát Hải Dương rồi những bát Long Phương cho anh em đánh đám cưới Đấy, hỏi Đấy. đây là các dòng bát tự động nhé bát tự động là anh em chỉ việc sóc cái là sẽ được còn có những dòng bát khiển tiết kiệm pin hơn thì mình sẽ giới thiệu anh em ở video lần sau những cái dòng bát đấy sẽ giúp anh em tiết kiệm pin hơn đấy. anh em có thể luồn bát vào trước và đến cuộc chơi sau còn những cái dòng bát tự động này anh em đưa bát vào là anh em phải đánh luôn nhé vì à, cái thời lượng pin của nó không được à, lâu dài như cái dòng bát hiển nhưng nó cũng có thể đảm bảo cho anh em là cuộc chơi kéo dài khoảng 3 tiếng 4 tiếng à, tùy vào số lần mở bát anh em hoàn toàn có thể lựa chọn được đây giờ mình đã cắt sẵn bộ vị cho anh em đây là bốn vị cắt sẵn nhé vị rất đẹp đúng không anh em muốn cắt vị anh em muốn cắt vị này anh em muốn cắt vị ờ, đẹp và tròn như thế này thì hãy liên hệ với mình để đặt mua cái đột vị này nhé anh em mở sòng mở sới tại nhà mà muốn cắt vị đẹp như thế này thì cứ ờ, liên hệ với mình mình sẽ ờ, bán cho anh em cái đột này Đấy, rất đẹp nhỏ gọn dễ chơi ok có bốn vị ở đây rồi mình sẽ sóc thử cho anh em xem cho anh em cảm nhận thấy cái bát này nó đánh hiệu quả như thế nào à, như anh em đã biết đấy để chơi thì à, phải có một bộ màn kèm theo màn thì có thể ngụy trang bằng điện thoại 1280 này hoặc là màn dây như này anh em à, khi chơi bát có kỹ thuật bên ngoài thì anh em sử dụng cái màn dây này rất là hiệu quả còn không có kỹ thuật thì anh em sử dụng à, trực tiếp con điện thoại đen trắng này vào trong cuộc chơi <coughs> khi có kỹ thuật thì anh em sẽ được à, tặng thêm một bộ rung nữa bộ rung sẽ giúp anh em phím cho nhau hoặc là anh em có thể sử dụng những con tai nghe siêu nhỏ đấy, tai nghe siêu nhỏ kết nối với một con đen trắng nữa mình sẽ thiết kế riêng cho anh em à, báo cho nhau báo không khoảng cách nhé anh em có thể với những con tai nghe này thì anh em có thể báo cho nhau từ khoảng cách ờ, trăm uh, mét rồi uh, nghìn mét vài cây số từ bắc và nam thì anh em đều có thể báo được cho nhau thì anh em muốn biết chi tiết cụ thể về cách báo tai nghe thì liên hệ trực tiếp với Tuân Macao qua số điện thoại 0974 07 từ quý 3 và 0844 17 từ quý 9 để biết chi tiết nhé còn uh, đây mình sẽ úp bát vào đánh cho anh em xem con bát này nó hiệu quả như thế nào anh em chỉ việc mở màn lên này Đấy. nhìn cứ như kiểu là mình nhìn xuyên qua bát luôn đánh rất là rõ ràng và sắc nét Đấy, anh em nhìn thấy không tứ tử đen này nhìn rất rõ anh em mà đánh bảng vị thì nổ bảng vị luôn vẫn tiếp tục một tiếng tứ tử hơi bị dồn bị một chút mình sẽ dốc lại à, anh em nhìn chưa kể cả là chồng vị đè vị nhé nhìn vẫn sáng như ban ngày Đấy. bã đen mở cho anh em xem này Đấy. hơi bị dồn vị xuống cuối một chút mình sẽ để lui lên cho anh em xem này anh em có thể nhìn rõ được trên màn này không ạ ok nha sóc cho anh em đó, anh em nhìn rất rõ đúng không ạ Đấy, lẻ này tiếng này lẻ đúng không ạ mở cho anh em xem nhé Đấy. hoặc là anh em cũng có thể sử dụng trực tiếp màn con này Đấy, anh em xoay bát kiểm tra này Đấy, anh em nhìn này lẻ đúng không ạ mở cho anh em xem này tiếp tục nhé lẻ ok đấy úp bát vào là anh em có nhìn rõ ràng đúng không ạ nhìn rõ như ban ngày luôn thì à, bên mình cũng có thể à, làm những cái mẫu bát theo yêu cầu của anh em nhé nhiều nơi anh em có một số mẫu bát đặc biệt như là bát à, nhựa bát ngọc hoặc là những cái bát à, mẫu mã nó như bát cổ chẳng hạn thì anh em chỉ cần gửi cho mình khoảng 2 đến 3 cái bát mẫu y như anh em muốn đặt là bên mình sẽ làm được cho anh em trong khoảng à, nửa ngày nửa ngày là mình sẽ làm xong cho anh em thì anh em cũng có thể ngồi đợi để lấy bát trực tiếp luôn Đấy, mang bát lên đây hoặc là anh em nào mà ở xa thì có thể gửi bát lên Đấy, bên mình có hai cơ sở một là bên xe mỹ đình hai là bên xe miền đông thì anh em à, ở gần cơ sở nào thì có thể lên trực tiếp đây để thử hàng nhé Đấy, hàng chuẩn 100% trực tiếp anh em thử thì anh em à, mang đĩa với vị đi còn mình chỉ mang bát ra thôi Đấy, thế là anh em có thể hoàn toàn yên tâm đúng không ạ Đấy. cảm ơn anh em đã theo dõi video còn gì thắc mắc và muốn biết thêm chi tiết thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với hotline của Tuân Macau nhé Đấy, số điện thoại trên màn hình kìa 0974 07 từ 3 và 0844 17 từ 9 Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video xin chào anh em